Kính thưa toàn thể đại chúng, câu hỏi tiếp theo từ bạn An Tỷ Tỷ. Kính chào Thầy, hữu duyên con được biết đến Thầy qua YouTube. Con có điều băn khoăn muốn được Thầy giải đáp giúp con ạ. À. Bé nhà con sinh năm 2017 là cháu gái, ở ờ, trên đầu cháu lại có hai cái xoáy. Cháu bị bệnh tật từ nhỏ hay ốm đau lắm ạ. À. Con thấy nhiều người nói rằng người hai xoáy thì ngoài sự bướng bỉnh lì lợm ra còn yếu mệnh nữa. Điều này không biết có đúng không hả Thầy? Xin Thầy chỉ dạy cho con được biết ạ. <laughs> Đó. Đấy, bạn tỷ tỷ này bạn hỏi về cái chuyện xoáy trên đầu. Nha. Đại chúng thấy có thấy cái xoáy trên đầu mình không? Gần như là ai cũng có xoáy đấy chứ. Không có ai là không có xoáy đâu. Thầy thấy gần như không, không có ai không có xoáy. Không những là có một xoáy mà có người có hai xoáy và có người có cả ba xoáy trên báo chí người ta cũng nói là có người có cả bốn xoáy luôn ừ. thế dân gian ta ngày xưa có câu là một xoáy thì gì sống lâu hai xoáy thì bạc đầu ba xoáy thì chóng chết <laughs> không biết có đúng hay không vì thầy thì không để ý đến cái chuyện xoáy này nhiều chỉ biết là trên đầu chúng ta có cái xoáy thôi xoáy thì nó có cái xoáy ngược và xoáy xuôi có người là xoáy xuôi xoáy xuôi tức là nó xoay theo chiều kim đồng hồ mình nhìn ở trên đầu người ta thấy thấy mình đặt cái đồng hồ mà nằm ngửa mình nhìn xuống là thấy nó xoáy theo chiều kim đồng hồ gọi là xoáy xuôi chiều còn có những người là xoáy ngược chiều đó, cái chuyện đó là có thế thì cái à, thầy cũng để ý ở trong thiên nhiên ấy, những cái cây dây leo ấy, thì mà nó có cái tay móc này này thì hầu hết cái tay móc của nó nó cũng đều có cái đường xoáy hết và nó cũng xoáy theo cái chiều rất là tự nhiên là chiều kim đồng hồ này chúng về nhà để ý mấy cây mướp cây bí đấy nhá, mấy cái cây dây leo mà nó có cái tay nó bám này này, nó cũng xoắn theo chiều kim đồng hồ, rất là lạ. Đó. Thế thì cái này á, chưa nói về cái chuyện về ờ, vũ trụ tâm linh gì, nhưng mà Thầy nghĩ có thể tất cả những cái thứ này nó ảnh hưởng đến cái từ trường, từ cái từ trường của môi trường sống của chúng ta, tức là trái đất này. Ai học về vật lý thì cũng biết trái đất của chúng ta nó có từ trường, à, từ Bắc vào Nam, cái đường sức của nó từ Bắc vào Nam. Cho nên mỗi chúng ta cũng ít nhiều là một sinh vật sống trên trái đất này đều ảnh hưởng của cái từ trường này. Và đại chúng cũng biết rồi, cái nguyên tử nó đều chuyển động xoay quanh nó. Đấy, mỗi một nguyên tử nó đều tự chuyển động xoay quanh nó và nó còn chuyển động di động nữa. Đã học về hóa học về vật lý là chúng ta biết. Đó. Thế thì chúng ta từ cái phôi thai ban đầu hình thành con người nó cũng là một cái cái phân tử rất là nhỏ. Đấy cái tế bào trứng ban đầu đấy bào nó rất là nhỏ và cái tế bào này nó cũng chịu cái sự vận hành của thiên nhiên cho nên nó tạo thành cái vòng xoáy này và cái xoáy đó nó hiện lên ở trên cái tóc cái đầu của chúng ta cái, cái này về mặt lý giải khoa học thầy nghĩ nó cũng là bình thường thôi con vật cũng thế con bò con trâu trên lưng nó cũng còn có xoáy cơ mà nghe không nó rất là lạ nhé cái cây nó cũng còn có vòng xoáy đó thế thì cái việc này là việc bình thường rất là tự nhiên và thiên nhiên thôi thì kính thưa đại chúng á, bạn này bạn ấy lo con bạn ấy bây giờ là nó có hai cái xoáy rồi bạn hỏi là cháu hai xoáy thế này thì có bị làm sao không vì nghe nói là hai xoáy là cháu bướng bỉnh rồi lại còn ờ, yểu mệnh nữa thế thì thực ra thì chia sẻ với bạn là người ta nói là hai xoáy là bạc đầu một xoáy sống lâu hai xoáy bạc đầu ba xoáy mới là chóng chết. Thế thì hai xoáy tức là bạc đầu tức là sống đến già, tức là sống được lâu. <laughs> Thế thì bạn đừng có lo là là cháu nó nó yếu mệnh nhé. Thế còn nó, nó bướng bỉnh hay không á, thì thầy cũng không phải là tướng sư cho nên cũng không biết là có phải hai xoáy nó bướng hay không. À, nhưng mà kinh nghiệm dân gian thì thấy những cái người mà cái xoáy bò liếm ở đằng trước này này thì người đấy đúng là cái người tính cũng bướng đấy nhớ hay là xoáy ngược là tính nó cũng khác người còn xoáy xuôi chiều thì tính nó cũng thuần thôi đó. thế thì cái này nếu mà con bạn xem cái xoáy mình nó ngược hay nó xuôi và hai cái xoáy của nó có cái gì kỳ dị không thì đương nhiên những người mà hai xoáy ba xoáy là nó khác nó có khác biệt với cái người với đa số thì mình phải lưu ý đến đến trường hợp trường hợp này chăm sóc cháu ừ, thật là kỹ để ý đến nó nhưng vì những cái cháu mà nó có những cái đặc biệt mà thì phải lưu ý nhé hai xoáy thì ba xoáy xoáy ngược xoáy xuôi mình phải để ý thế thì cái sự chăm sóc giáo dục cháu là quan trọng nếu cái à, mệnh của cháu nó không có được tốt do cái nghiệp báo từ tiền kiếp thì bạn hãy tu tập cả vợ cả chồng cùng tu tập trong lúc cháu còn nhỏ thì mình có thể tu tập hồi hướng phước cho con được để cho con nó được chuyển những cái nghiệp không tốt của nó đi đấy cha mẹ có thể tu đỡ cho con khi con còn nhỏ bằng cái việc là chúng ta làm phúc, tạo phúc cho nó và chúng ta sám hối cái nghiệp của mình thì chính mình chuyển nghiệp thì con mình nó là cộng nghiệp với mình, nó cũng được chuyển nghiệp. Nó là y báo của mình, nó cũng được chuyển nghiệp nhé. Cho nên bạn à, nếu mà lo sợ con mình nó có cái gì nó bất thường thì tốt nhất không có cái gì hơn là chúng ta quay về tu tập Phật Pháp cho cháu nó đi quy y tam bảo sớm, sơ quy hay gọi là lên chùa bán khoán đấy nhưng sau đó cả vợ chồng về tu tập mà tinh tấn tu tập thì mình chuyển nghiệp con mình nó cũng sẽ được chuyển nghiệp dù nó xoáy ngược hay xoáy xuôi thì sau này nó có nghiệp tốt nó vẫn tốt nhé Đây, thầy xin trả lời cho bạn như vậy